thì ngày hôm qua mình có nhận định cho tất cả anh em là ba trận giữa trận giữa Everton và Brentford thì cái trận này mình cho tất cả anh em nằm mã kèo Everton thì anh em cũng đã húp được cái mã kèo này nha. Còn cái trận Chelsea với Leicester City trận này mình cho tất cả anh em nằm thằng Chelsea với nằm tài thì anh em đã húp được hai cái mã kèo ờ, Chelsea và tài này luôn rồi nha. Thì còn cái trận Uzbekistan và thằng Úc á, cái trận này mình cho anh em nằm mã kèo trên là nằm thằng Uzbekistan nhưng mà anh em lại gãi cái mã kèo này thì mã kèo này nó có một điều nhưng mà anh em húp được cái mã kèo tài là tài xỉu nó chỉ có một 1.75 nhưng mà nó ra tài nó ra tới hai trái banh là một điều nha anh em thì anh em cũng đã húp được cái mã kèo này rồi thì um, còn trận Nhật Bản và Jordan thì chiều nay nó mới đá còn uh, trận Fulham và Arsenal và um, West Ham và Aston Villa thì phi nay nó mới đá nha anh em thì bây giờ mình sẽ tiến vào cái phần mình nhận định cho tất cả anh em trên giải La Liga nữa đó là Girona và Atletico Madrid diễn ra vào lúc uh, ờ, 3 giờ ngày 14 tháng 2 14 tháng 3 nha anh em thì hiện tại trên bảng xếp hạng La Liga thì Atletico Madrid đang đứng vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng nha anh em và có 45 điểm sau 24 vòng đấu. Trong khi đó, thằng Girona đang đứng vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng và có 30 điểm sau 24 vòng đấu và tỷ số dương bằng thắng là không nha anh em. Còn à, bên phía Real Sociedad thì anh em thấy đang đứng vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng này, chỉ cách thằng Atletico um, Madrid chỉ có một điểm thôi là, là à, Real Sociedad có thể vươn lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng thì ờ, Real ờ, Atletico Madrid á, trong trận này Atletico sẽ quyết tâm thắng để giữ cái vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng mình chứ Real Atletico Madrid mà rớt xuống vị trí thứ tư thì Betis sẽ có cái cơ hội tấn công lên là sẽ đưa thằng ờ, Atletico đi xuống luôn nha anh em thì bởi vậy mình sẽ tiến vào cái phần mà thành tích của hai đội trong những trận gần nhất thì bên phía Girona thì anh em cũng thấy Girona trong 10 trận gần nhất thì Girona đã thua 4 trận và thắng 4 trận và để hòa hai trận thì trận thua gần nhất của Girona là Girona để thua trên sân nhà của Getafe với cái tỷ số là 3-2. Còn trước đó thì Girona đã thắng được Atletico Bilbao với cái tỷ số là 3-2. Còn thắng Almeria với cái tỷ số là 6-2. Còn à, thành tích à, bên phía Atletico Madrid thì trong 10 trận gần nhất thì Atletico Madrid anh em cũng đã thấy thắng được 6 trận và để hòa 2 trận 3 trận và để thua một trận trước ờ, Real Madrid với cái tỷ số là 3-1. Thì anh em cũng thấy cái ờ, phong độ của thằng Atletico Madrid này cũng đang rất là tốt nha. Thì mình sẽ tiến vào cái phần thành tích chơi trên sân nhà của thằng Girona, Girona này nha anh em. Thì Girona chơi trên sân nhà trong 5 trận gần nhất Girona đã thắng 3 trận và để hòa một trận trước uh, và để thua một trận trước Barcelona um, vua của La Liga tại buổi hiện tại nha anh em còn thành tích chơi trên sân khách của thằng Atletico Madrid thì anh em thấy trong 6 trận 6 trận gần nhất thì Atletico đã thắng 3 và để thua 1 trước Real Madrid và hòa 2 thì cái phong độ của hai này cũng đang ngang bằng nhau nha anh em. thằng chơi trên sân khách rất là tốt thằng chơi trên sân nhà rất là tốt còn trong cái lịch sử đối đầu của um, Atletico Madrid và Rinoa thì anh em cũng thấy à, thằng Atletico luôn thắng với cách biệt là từ một bàn đến hai bàn nha anh em đây trong hai trận gần nhất thì Atletico đã thắng um, với cái cách biệt là một bàn đó là 2-1 nha thì mình sẽ tiến vào cái phần mà đội hình uh, dự kiến của hai đội ra sân thì bên phía Rinoa chơi với um, Ri Rona nha anh em chơi với sơ đồ là 433 còn bên phía Atletico Madrid chơi với sơ đồ là 532 hàng công cao nhất là Memphis Depay và Griezmann nha anh em thì à, dưới um, tiền vệ thì có cô kê nè à, Hemoso à, thủ môn thì Oblak nha anh em thì uh, trận đấu này uh, bên phía Atletico Madrid anh em thấy chung cái đội hình rất là mạnh ra nha hàng công cao là có Griezmann và Memphis bay thì mình sẽ tiến vào cái phần mà tỷ lệ kèo nhà cái đưa ra trong cái trận này luôn nha thì trận này Tỷ lệ kèo nhà cái đưa ra là hiện tại là đội sân khách là Atletico Madrid đang chấp với cái mã kèo là 0,25 và tài xỉu 2,25. Thì cái trận này anh em cứ vào cái mã kèo là Atletico Madrid chấp 0,25 cho mình. Tài xỉu thì mình sẽ đi vào cái phần mà lịch sử trong hai trận đấu gần nhất cho tất cả anh em xem và mình sẽ báo cho anh em cái kết quả anh em nên vào tài hai hai quà thì tại sao mà anh em vào được cái mã kèo tài hai quà thì anh em có thể chờ kèo tuột anh em vào mã kèo tài hai quà thì mình sẽ đi vào cái phần uh, tỷ lệ kèo thực tế cho tất cả anh em luôn nha thì đây đây là có cái bảng tỷ lệ kèo nha anh em tỷ lệ kèo mà mình cập nhật trên trang Sapa xuống cho tất cả nha anh em luôn nha thì đây có cái kèo 0,25 Atletico Madrid chấp 0,25 nhưng mà anh em ăn có 8 mình cho tất cả anh em nằm mã kèo Atletico chấp 0.5 luôn cho anh em ăn đủ đây mã kèo này nha anh em thì um, tài xỉu thì cứ vẫn có tài hai trái nè anh em vẫn có tài hai trái nhưng mà anh em có thể chờ cái trận đấu ra sân tầm 10 phút thì cái tỷ lệ kèo tài hai trái này nó sẽ lên ăn đủ và anh em vào cái mã kèo tài hai trái cho mình thì à, hiệp 1 hiệp 1 thì anh em cứ ờ, nằm mã kèo là Atletico Madrid đá đồng đá đồng mà anh em phải chờ nha nếu mà anh em có trang chơi thì anh em phải chờ cho cái tỷ lệ kèo này nó lên ăn đủ anh em hả vào kèo tài xỉu thì anh em cứ vào chờ kèo Hiệp 1 thì anh em cứ vào cái mã kèo là tài 0.75 cho mình luôn Nhưng mà anh em chờ kèo này nó lên ăn đủ anh em hả vào Đó là quan trọng là anh em chơi trang anh em mới chờ được những mã kèo đó Còn anh em có thể lót cái mã tỷ số 1 không nhìn cho Atletico Madrid trong cái trận đấu này Thì à, anh em lót cái mã tỷ số 1 không Mà anh em nhắn ở dưới cái phần ở dưới nó tỷ số đây nha Nhắn trên đây là anh em dự đoán sân nhà nó sẽ ăn 1 không còn đây là sân khách nha anh em anh em bấm vào cái phần 6.4 này là anh em dự đoán sân khách nó ăn tỷ số là 1-0 cho mình nha hiệp 1 thì anh em cứ đoán là gì tỷ số là 1-0 dành cho cái đội sân khách luôn anh em bấm vào 3.6 này nè và anh em dự đoán sân khách sẽ à, Atletico Madrid sẽ ăn 1-0 trong hiệp 1 đó là cái mã tỷ lệ kèo mà trên trang mình cập nhật thực tế cho tất cả anh em để anh em biết chơi trang nó lợi thế cỡ nào còn anh em đang chơi bên ngoài á anh em à, ba đang chơi bên ngoài thì anh em không có thể vào được những cái mã kèo nhiều như thế này đâu thì thì anh em thấy chơi trang nó lợi thế là anh em được nhiều kèo để anh em chọn lựa và anh em ngồi chờ kèo lên và chờ uh, bạc nó lên nha anh em để anh em vô cái mã kèo nó lợi thế nhất thì đó là những cái mã kèo mà mình cập nhật cho tất cả anh em và mình nhận định cho tất cả anh em thì anh em nào mà đang xem á và nếu mà trùng ý kiến với mình thì anh em cứ vào những cái mã kèo mà mình cho tất cả anh em còn anh em nào mà đang chơi ngoài qua qua, qua thầu qua cò thì mình khuyên tất cả anh em nên đăng ký một cái trang để anh em chơi có thể hiệu quả hơn thì anh em cũng thấy rồi mình mới vừa cập nhật cái hình đa dạng cái hình trang của mình lên cho tất cả anh em xem có rất là nhiều kèo nha còn kèo gốc kèo thẻ thì tới cái lúc mà đội ra sân gần tới giờ ra sân thì nó sẽ cập nhật cái kèo gốc kèo thẻ lên cho tất cả anh em thì anh em có thể chơi được nhiều mã kèo hơn và anh em có thể kiếm được lợi nhuận nhiều hơn thì đó nếu mà anh em nào mà quan tâm tới cái vấn đề chơi trang thì nó sẽ hiệu quả hơn thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cái zalo của mình là 0937 072613 hoặc telegram kèo bóng hai lúa của mình để mình hướng dẫn tất cả anh em vào nhóm của mình và cho anh em chơi được nhiều mã kèo hơn nha thì à, đến đây mình cũng đã nhận định xong cho tất cả anh em cái trận à, giữa Girona và Atletico Madrid thì anh em nào đang xem thấy hay để lại cho mình bình luận và một lượt đăng ký thì anh em có thể bình luận dự đoán tỷ số trong cái trận này là tỷ số bao nhiêu. Nếu mà anh em nào dự đoán trúng thì mình sẽ lọc cho tất cả anh em 100 200k để anh em uống cà phê luôn nha. Thì um, đến đây mình muốn kết thúc video thì hẹn gặp lại anh em ở những video sau.